nước đâu câu khúc sâu khúc càng Treo qua ngọc tràng đến vàng kim long Sương xa gió thổi lành lung sóng sao trắng lặng mưa rưng rưng từng giọt buồn rơi trên mặt nước bờn bông thấm lạnh bờ vai của người con xứ quê có sưởi ấm tâm hồn của kẻ tha phương được trở về với núi ngựa sông